Kính thưa đại chúng, trong chúng ở đây không chỉ có chúng người chúng ta mà còn có cả chúng vô hình nữa, họ cũng sẽ về phát tâm Bồ Đề. Thầy kể câu chuyện tối hôm qua Thầy ra chùa Trình về, Thầy ra chùa Trình Thầy mời Chư Tăng của Trường Hạ về dự lễ phát Bồ Đề tâm nguyện này. Lúc đi về, về đến chùa thì Thầy ngồi trên xe ô tô, nhìn thấy một con rắn, nó cũng dài khoảng độ gần mét, nó bò ngang qua đường, thế thì thầy mới bảo sơn bảo thắng là tránh nó ra đi qua và tránh nó ra thế đi qua rồi thầy mới đỗ xe thầy xuống xem con rắn gì cũng để đuổi nó đi không thì ờ, mọi người nhìn thấy nó sợ thế thì thầy này ông tiến này ông chân này xuống đuổi nó nó không đi các ông vào đuổi nó nó không đi nó cứ luẩn quẩn nó cứ quay đầu nó quay đầu mà nó bò lên dốc này chứ thầy thì đứng phía trên nó thì ở phía dưới nó cứ là bò nó quay đầu lên trên và nó cứ ngóc đầu lên chỗ về phía thầy thế thì thầy mới nghĩ ngay đến cái việc cho nó phát tâm bồ đề mà các ông đuổi nó không đi nó cứ lằn quằn nó ở chỗ đấy nó không chịu đi thế thì khi thầy bảo thôi rắn này con hãy phát tâm bồ đề quy y tam bảo đi nhé thầy vừa nói xong cái là nó quay đi bỏ đi luôn đại chúng thấy rất lạ kỳ không thì nó cứ đợi nó cứ quay đầu và nó cứ góc đầu về phía này Đấy thế mới lạ chứ rõ ràng là các ông đuổi mấy con chó nó sồ vào nó cũng không chạy mấy con chó chạy vào chỗ con rắn để định cắn nó mà nó cũng không chạy Đó. thế đến lúc nó quay đầu lên thế này thì thầy mới bảo thôi rắn con hãy phát tâm bồ đề quy tam bảo đi nhé xong một câu thầy vừa nói dứt lời cái nó quay đầu nó đi luôn đi luôn thêm lạ đấy thì thầy nói thầy nghĩ rằng con rắn đấy cũng không phải con rắn bình thường không phải con rắn bình thường nó cũng muốn được phát tâm bồ đề để tiêu cái nghiệp rắn của nó không phải trên thường à, xin đại chúng tùy hỷ công đức với nó nhé